quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay đới gió đông ẩm vẫn tiếp tục duy trì. Ở phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh như Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La hay Hòa Bình có nắng về trưa và chiều, nhiệt độ cao từ 27 đến 28 độ. Còn tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ bao gồm cả thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, chỉ có nắng nhẹ, nhiệt độ thấp hơn giao động trong khoảng từ 23 đến 26 độ. Ngoài ra hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, Dự báo từ khoảng ngày 12 tháng 3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng ngày 12 tháng 3 đến sáng ngày 13 tháng 3, ở khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa rào và rải rác có rông, riêng vùng núi có mưa vừa đến mưa to. Từ đêm ngày 12 tháng 3, Bắc Bộ trời chuyển rét, ở miền Trung các tỉnh Bắc Trung Bộ trong sáng nay cũng chịu ảnh hưởng của đới gió đông nam ẩm từ biển vào nên trời nhiều mây. Phải đến trưa và chiều thì mây mới mỏng dần, trời chuyển nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 25 đến 27 độ. Trong khi đó ở các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận trời nắng sớm, nền nhiệt ngày cao hơn phổ biến từ 28 cho tới 32 độ. Sau đó dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn xuống từ đêm ngày 12 cho đến ngày 14 tháng 3 Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 13 tháng 3, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét. Đến với các tỉnh thành phố, khu vực phía Nam, ngày cuối tuần tiếp tục là một ngày nắng mạnh. 6 tỉnh miền Đông Nam Bộ trong hôm nay vẫn xảy ra nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao từ 35 cho tới 36 độ. Các tỉnh miền Tây hầu hết cũng đều ở cận ngưỡng nóng từ 34 đến 35 độ. Còn tại khu vực Tây Nguyên thì nhiệt độ cũng tăng lên ngưỡng từ 29 cho tới 33 độ.